theo là lô đất diện tích 248m2, thực tế 310m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Bắc, đường bê tông ô tô 3m, đất cách chùa Linh Phước 3km, khu vực tập trung nhiều nhà lồng trồng hoa, thích hợp làm nông nghiệp, giá 1,2 tỷ, lô đất dân thọ 241m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, đất cách chợ Đà Lạt 12km, 900m ra tới quốc lộ 20, tiện ích xung quanh đầy đủ, tiêu thoáng, nghỉ dưỡng.